Viettech 88 tự hào là hệ thống bán lẻ laptop, MacBook, phụ kiện uy tín hàng đầu Việt Nam. Không dừng lại ở đó, Viettech 88 còn mang đến dịch vụ chăm sóc và bảo hành laptop với chất lượng tốt nhất. Với triết lý kinh doanh, nói thật, làm thật, niềm tin của khách hàng là tài sản quý giá nhất. Viettech 88 bằng lương tâm và trách nhiệm luôn mang tới khách hàng sự hài lòng và an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm laptop cũng như chế độ bảo hành, hậu mãi, chăm sóc khách hàng chọn đời sản phẩm – nắm bắt được tâm lý luôn lo lắng của khách hàng khi chọn mua các sản phẩm công nghệ như chất lượng sản phẩm, chế độ bảo hành, hậu mãi không như ý muốn, khiến việc đi mua hàng đồng nghĩa với việc mua cả sự không hài lòng. Việc Viettech 88 sẽ giúp các bạn dẹp bỏ những lo lắng đó. Hãy gọi vào số hotline 0962 939 555 thuộc cơ sở 55 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc 0242 1201 888 thuộc cơ sở 2, số 2 ngõ 308 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội để được nhân viên tổng đài Viettech 88 có cơ hội chia sẻ và giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc về từng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Với bề dày hơn 10 năm phát triển, Viettech 88 tự tin là đơn vị đi đầu, là đơn vị duy nhất ở Việt Nam đưa ra chính sách bảo hành tốt nhất. Thời gian bảo hành là chọn đời sản phẩm, tất cả sản phẩm đều được chúng tôi giao tận nhà cho quý khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ bảo hành cả phần mềm chọn đời máy cho cả bạn bè, người thân của quý khách. Chỉ cần sử dụng sản phẩm tại Viettech 88, tất cả sản phẩm laptop đều được đổi trả một đổi một nếu quý khách hàng cảm thấy không hài lòng với sản phẩm. Với các sản phẩm new sẽ được đổi mới trong 10 ngày. Với các sản phẩm line new sẽ là trong 7 ngày. Tất cả laptop tại Viettech 88 nếu có lỗi phát sinh từ nhà sản xuất đều sẽ được chúng tôi bảo hành tận nhà cho quý khách hàng. Đến với Viettech 88, quý khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp ngay ở Việt Nam. Đặc biệt khi tới các showroom của chúng tôi, các nhân viên tại đây sẽ mang đến bạn những tư vấn tận tình nhất với tiêu chí giá cả tối thiểu, lợi ích tối đa. Nếu bạn đang cần tìm một hệ thống bán lẻ laptop, MacBook, phụ kiện chính hãng có chất lượng cao hay dịch vụ hậu mãi, bảo hành lâu dài với giá cả phải chăng – Hãy ghé qua các showroom của Viettech 88 tại 55 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội và số 2 ngõ 308 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Hoặc truy cập vào website viettech88.vn cũng như Facebook Viettech 88 để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để tri ân sự ủng hộ của quý khách hàng trên cả nước, hầu hết tất cả các sản phẩm của chúng tôi sẵn sàng ship tận nhà các tỉnh thành trên toàn quốc cho những khách hàng có nhu cầu Nhờ có quy trình chặt chẽ trong các khâu kiểm tra hàng, cài đặt kỹ thuật và gửi hàng an toàn, Viettech 88 cam đoan quý khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì chúng tôi mang lại. Đến với chúng tôi, khách hàng hoàn toàn an tâm với mọi hình thức mua hàng, dù là trực tiếp hay mua qua mạng online. Đối với khách hàng đặt hàng trên hotline, Facebook, website, YouTube, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận đơn hàng. Sau khi nhận được xác nhận đơn hàng từ quý khách, việt Viettech 88 sẽ chuẩn bị sản phẩm, kiểm tra lại máy, cài đặt phần mềm theo yêu cầu của quý khách hàng, đóng gói sản phẩm, quà tặng đi kèm theo quy chuẩn của hệ thống và giao hàng tới đúng địa chỉ mà quý khách yêu cầu. Đối với khách hàng ở Hà Nội, chúng tôi cam kết quý khách hàng sẽ nhận được sản phẩm ngay trong 30 phút tất cả các ngày trong tuần. Đối với các khách hàng ở tỉnh, chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà, kiểm tra đúng với thông tin trên website rồi mới phải thanh toán sau. Thanh toán nhanh gọn, an toàn, với các hình thức chuyển khoản online và thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. Hãy tới Viettech 88 để trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.